À, chào anh em à, anh em xem nhé máy bao 4 này 1 2 3 4 anh em bỏ đi 4 lá anh em chia 4 nhà bài của anh em sẽ điểm to nhất này nhà anh em là 9 điểm này 612 này 629 điểm to nhất nhé nhà này không có điểm này nhà đây 7 điểm này nhà này 3 điểm này Đó à, là giới thiệu với anh em luôn à, Đây đặt lại cho anh em xem này Máy bó 5 Bó 5 anh em bỏ 1, 2, 3, 4, 5 Anh em chia Bài của anh em chắc chắn là sẽ to nhất Bài em sẽ 9 điểm à, 9 điểm Đấy, 9 điểm nhé thì làm sao để lấy được 9 điểm này à, Tuấn sẽ đi hướng dẫn tới anh em là cái con máy đánh bài à, máy đánh bài đâu thì chia sẻ với anh em đây con máy đánh bài đây à, đây là con Nokia con Nokia này nó hỗ trợ cho anh em là soi bài à, thì nguyên tắc hoạt động của con Nokia nó sẽ có một cái camera ở đây à, nó sẽ có một cái camera ở đây và con này nó chỉ là cái công cụ kết nối phụ kiện của con máy đánh bài đây ví dụ anh em muốn kết nối nó thì anh em chỉ cần bấm vào cái menu này Đấy, bấm vào cái đèn sau đó bật cái công tắc của cái đèn lên là nó sẽ kết nối thì đây chia sẻ luôn tới anh em à, đây là một con máy đánh bài CAV 700 à, Tấn đang sử dụng là con máy đánh bài siêu nhanh CAV 700 có rất nhiều anh em đi đánh bài mà không thể nào để được con máy đánh bài này ra tại vì sợ lộ cho nên là anh em có thể là liên kết kết nối con Nokia cổ gạch này với con máy đánh bài này để anh em có thể chiến thắng trong sân chơi gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha đấy là cái con máy CAV 700 kết nối với con Nokia này nguyên lý hoạt động của nó như thế nào khi đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để anh em hiểu ví dụ anh em uh, sử dụng con máy này anh em lên cơ sở của Tấn cũng được Tấn gửi hàng về cho anh em cũng được anh em chỉ cần liên hệ số hotline trên màn hình Đấy, anh em chỉ cách dùng anh em bấm cuộc gọi đó anh em ấn thăng 2580 thăng là anh em có thể là vào trong cái phần mềm của con máy đánh bài này rồi nó sẽ hiện lên chữ CAV 700 anh em bấm chữ đăng nhập đó hiện tại thì con máy đánh bài này nó chơi được tất cả các trò chơi ngoại trừ cái trò binh 13 lá là không chơi được còn trò nào cũng chơi được và lưu ý ở đây con máy đánh bài này nó sẽ đi kèm là tải được 3 trò chơi hệ thống thông tin này khi anh em bấm vào đây anh em sẽ nhìn nó sẽ có chức năng là nó mua được 3 trò chơi và cài được 8 tai nghe hiện tại thì con máy này là máy đời mới chưa mua một trò chơi nào anh em bấm vào cái phần đã mua trò chơi này bấm vào phần đã mua trò chơi này anh em sẽ hiểu này. Này, là chưa mua trò chơi nào đó cái máy mới toanh là không cài trò chơi và là không xóa đi được ai cài trò gì ví dụ bây giờ có một anh em chơi liêng có anh em thì chơi bài cào có anh em thì lại chơi ba cây miền bắc có anh em chơi phỏng chơi tiến lên hay có những anh em thì chơi xì rách xì tố những cái trò chơi bài nó rất rất nhiều đa dạng mỗi anh em lựa chọn một trò khác nhau cho nên là khi nào anh em chơi trò nào tấn sẽ cài cho anh em trò đấy và hoàn toàn không mất tiền anh em nhé à, ví dụ bây giờ khi anh em chơi thì anh em vào đã mua trò chơi tấn sẽ cài rồi nó sẽ hiện ra cái trò mà anh em muốn chơi ví dụ mà đây bây giờ là tấn chơi trò liêng này chơi trò liêng đánh liêng thì nó sẽ có hai chế độ thứ nhất là vừa nãy tấn đã trẻ để cái chế độ là báo bỏ lá ví dụ nó báo 5 cây thì mình bỏ 5 cây đi 2 3 4 5 ví dụ nó báo 5 cây ví dụ nó báo một anh em chỉ cần bỏ một đi anh em chia từ nhà anh em là bài của anh em sẽ lớn nhất và còn bây giờ Tấn sẽ cài sang một chế độ thứ hai nó là cái chế độ báo tụ lớn ví dụ mà anh em không muốn bỏ lá anh em không được bỏ lá anh em để chế độ báo một tụ lớn nhất anh em để chế độ số 5 báo một tụ lớn thôi sau đó thì anh em biết tụ nào lớn để anh em lấy về cho anh em Đấy. thì hiện tại Tấn đang để chế độ là bốn người chơi và báo tụ số 5 báo tụ số 5 tức là đã báo một tụ lớn rồi và cài sang cái chế độ là sử dụng con Nokia này à, Tấn sẽ cất con máy điện thoại này đi sử dụng con Nokia này Tấn sẽ bật vào đèn vào menu nhé anh em bấm vào menu này bấm vào đèn này bật đèn sáng này lên đấy nó đã lên rồi đấy hiện tại thì anh em yên tâm là cái đèn hồng ngoại này thì mắt thường không nhìn thấy được anh em nhé cái đèn hồng ngoại này thì mắt thường không nhìn thấy được cho nên là anh em yên tâm một điều là sử dụng thôi đây con máy đánh bài này tấn sẽ để lên trên này Đấy. À, mình sẽ để lên đó để anh em cùng à, xem nhé này khoảng cách từ cái này là 40 phân này máy bao ba máy bao ba tức là tụ số 3 lớn nhất 1 2 3 tụ số 3 lớn nhất Đấy, gỗ của mình nhé ví dụ mà đánh bốn nhà mà có chân gỗ thì bài của chân gỗ lớn nhất này anh em nhìn này mình sẽ đi tiền cho nhà gỗ còn ví dụ nó vào cái bài của hai nhà đối phương bên cạnh này thì mình sẽ úp bài mình bài của mình hoặc bài của gỗ thì mình bắt đầu mình đi tiền lên đấy như thế là tỷ lệ chiến thắng của anh em hầu như là tuyệt đối luôn 9 điểm này. 5,8 nhà mình không có điểm vẫn đi tiền tiếp theo làm lại cho anh em xem nhé kênh bài thoải mái luôn đấy, kênh bài này kênh bài tiếp này đấy, ví dụ nó báo đây là nó báo tụ lớn báo 1 thì là tụ số 1 lớn báo 2 tụ số 2 báo 3 tụ số 3 báo 4 tụ số 4 báo 1 thì bài mình lớn nhất đó như thế này là anh em đã hiểu về con máy đánh bài rồi bài nhà mình 5 điểm bài nhà mình 5 điểm lớn nhất à, còn máy đánh liêng ấy, thì hầu như nó sẽ không báo ảnh ảnh là không báo còn liêng nó vẫn báo bình thường anh em yên tâm là liêng vẫn báo bình thường máy này chính xác 100% đó đây là cái con máy đánh bài kết hợp với nhau khi không chơi nữa thì mình lại bấm vào cái phần đèn này mình tắt đèn đi anh em yên tâm một cái điều là cái đèn này mắt thường sẽ không nhìn thấy được đó mắt đẹp mắt thường sẽ không nhìn thấy được nếu mà anh em không chơi nữa thì anh em sẽ trở lại bấm mũi tên trở lại anh em thoát ra đó thì ờ, mọi chi tiết thì anh em có thể là đăng ký kênh kết bạn zalo và gọi trực tiếp video Tấn sẽ hướng dẫn tới anh em về cách sử dụng của con máy đánh bài này sau đó thì Tấn sẽ à, gửi hàng về cho anh em anh em nào thiện chí mua hàng thì có thể là đặt cọc cho Tấn một hai trăm ngàn sau đó Tấn sẽ gửi hàng về cho anh em kiểm tra hàng hướng dẫn anh em cách sử dụng để anh em gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha thì mọi chi tiết thì xin uh, uh, hẹn gặp lại hoặc là anh em có thể lên cơ sở của Tấn tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc là bến xe miền Đông Sài Gòn để gặp trực tiếp xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em